Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Ốc Hôm nay chúng ta sẽ làm video về chuỗi hình ảnh kinh dị mà Ốc đã siêu tầm hổm giờ Top những hình ảnh gây ám ảnh nhất mọi thời đại Đầu tiên, đây là một bức ảnh được chụp vào năm 1962 Trong bức ảnh, chủ đạo chúng ta sẽ thấy một gia đình Và một anh hồn lề Không có gì đáng nói ngoài chú hồn lề hơi đáng xạo tí thôi Nhưng nhìn kỹ đi, anh hồn lề cầm một cây rìu sắt Và bên tay bên trái của tấm ảnh có một cái cánh tay rất là bí ẩn Điều này làm chúng ta có hai giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên là gia đình này đang chụp ảnh với phong cách rất đáng sợ nhưng lại có thằng cha nào đó vô duyên thọt cái tài vô làm dính cái tài trong đó. Giả thuyết thứ hai rất là đáng sợ. Nhìn kỹ mặt của người bố đi, có những cái vết gì đó gần giống như là vết máu thì có thể gia đình thì gia đình này với chú hồn lề có thể là sát nhân cánh tài đó có thể là nạn nhân của họ và đó chỉ là giả thuyết thôi nha chứ hiện tại chưa có lời giải thích thích đáng về cái tấm ảnh này tấm ảnh số 2 đây là một bức ảnh chụp tập thể của những người thợ máy và quân nhân vào năm 1919 tấm ảnh này đáng sợ khi các bạn nhận ra có sự hiện diện của một người đã mất đó là bác Freddie Jackson bác này đã mất trong một vụ tai nạn bởi cánh quạt máy bay thời đó tấm ảnh này làm cho những người ngoài xem thấy rất là gợn người nhưng những người bạn của bác này đã nói phần tinh thần của Jackson vẫn chưa hề biết mình đã chết cho nên là chụp ảnh tập thể như là dự kiến số 3 chúng ta sẽ thấy hai tấm ảnh gây tranh cãi rất nhiều vào những lúc mà hai tấm ảnh này ra đời hai tấm ảnh đều có nội dung như nhau đó chính là số lượng tài không phù hợp với số người chụp ảnh có thể nói cho dễ hiểu luôn luôn có một sự hiện diện của một bàn tay bí ẩn nhìn tấm ảnh năm người chụp chung thì chúng ta có thể thấy cái chú mặc áo đen đứng giữa hai anh trai Rõ ràng có tặng hai bàn tay cùng quay về một hướng Và ảnh của bốn cậu nhóc Lại là cậu nhóc mặc áo đen Thì cũng có một bàn tay đưa dấu hiệu là like Đó là yêu cầu các bạn like và subscribe kênh của ốc Nói chứ điểm chung của hai tấm ảnh này đều có một bàn tay bí ẩn xuất hiện ở chỗ người áo đen. Xét về chiều của hai bàn tay bí ẩn này khá là giống dàn dựng, giống như có người đang ngồi ở dưới đưa bàn tay lên nhưng mà tác giả của những tấm ảnh này khẳng định là không hề có dàn dựng và khá sốc khi thấy tấm ảnh. Các bạn nghĩ là dàn dựng hay là thật để lại comment cho mình biết nha. Số 4, có lẽ cậu bé này sẽ không ưa người cha của mình lắm sau cái trò đùa này. Tấm ảnh chụp lại khoảng khắc người bố đang chơi khăm người con khi người con đang ngủ với một bộ đồ cosplay nhện người chứ không phải là người nhện, trông khá là đáng sợ. Các bạn thử tưởng tượng đi, một cậu bé bị hù như vậy thì sẽ như thế nào? Ngoài điều đáng sợ trên từ bộ đồ của người cha, thì các bạn có thể nhìn kỹ tấm ảnh thấy tay của cậu bé không đang làm một hành động gì đó rất là kỳ lạ nhưng mà trong khi ngủ các bạn không thể nào mà để cái tay dựng đứng như vậy đâu có thể trong đó là một hiện tượng kỳ lạ gì đó và vẫn chưa có lời giải thích cho cái hành động này số 5 bệnh viện có lẽ là nơi mà rất là nhiều câu chuyện ma bắt nguồn từ đó Tấm ảnh này cũng được ghi lại từ camera của bệnh viện. Tấm ảnh cho thấy một dáng người đen và cao đang đứng trên giường của một bệnh nhân. Có một bệnh nhân đang nằm ở vị trí đó luôn. Khi người ta thấy cái người đen thui đó xuất hiện thì bệnh nhân này một thời gian sau cũng mắc luôn. Người ta nói đây là sự hiện diện của quỷ dữ để bắt linh hồn người chết quay về. Cũng có người nói đó chỉ là con khỉ thôi, làm gì đâu mà căng. Nhưng mà với cái chiều cao này á thì không thể nào là được không thể nào là một con khỉ được Số 6 Ảnh này cho chúng ta thấy một điều rất rất là quan trọng Là ma hay là quỷ Vẫn biết kẻ chân mài nha mọi người Trong tấm ảnh là một cô gái đang chụp hình bằng máy ảnh Cái điều mà ai cũng biết và ai cũng thấy Và các bạn cũng có thể đã biết cô ta chụp hình vào gương phản chiếu lại Nhìn rõ các bạn có thể thấy một cô gái đang đứng sau lưng nữa Với một cặp chân mài rất là bén Mắt thì đỏ ngầu da thì trắng hơn cả da của Bạch Tuyết. Thì lúc đầu tấm ảnh này được chia sẻ trên Credit với tiêu đề Tôi hy vọng đó là con gái nhút nhát của chị. Thì đã rất là nhiều giả thiết nói là cô gái ở sau đã bị quỷ nhập hoặc là một thế lực nào đó đáng sợ nhập vào. Thứ bảy, anh thích đi thích đi vào ba. À xin lỗi mọi người, có lẽ là mình chưa nạp lần đầu nên mình đọc sai. Tấm hình số 7, tấm hình đã rất nổi tiếng vào vài năm trước trên cộng đồng mạng của Việt Nam mình. Tấm ảnh này á là ảnh chụp tăng gia của gia đình Cooper đến từ Texas khi họ chụp ảnh. Đúng lúc có một cơ thể từ trần nhà rơi xuống. Đây có lẽ là muốn chung vui ăn tăng gia với gia đình thôi mà. Làm gì căng lặng hai đúng không mọi người? Người ta cho đây là hình bóng của người chủ cũ căn nhà này. Và cũng có người cho đây là Photoshop số 8. Đây là một tấm ảnh được một cô con gái đăng lên cộng đồng mạng. Với dòng tiêu đề cô con gái ghi tấm tắt là như thế này. Tấm ảnh của mẹ tôi vào năm 1943 tại Hungary và người chụp là ba tôi. Có một hiện tượng lạ và tôi vẫn đang giữ tấm ảnh gốc. Trong bức ảnh, người mẹ đang đứng dưới một cây cột chỉ đường để chụp ảnh. Nhưng mà sau lưng lại có một điều kỳ lạ, có một con bé không có phần đầu và không có phần tay đứng ở sau và chụp ảnh cùng. Bức ảnh này người ta nói là dàn dựng nhưng thật hư vẫn chưa biết thế nào. Tấm ảnh số 9 cũng là tấm ảnh kết thúc video này. Tấm ảnh này đã được đăng trên credit và người đang khẳng định là không hề có chỉnh sửa một tí gì cả vì cái thời đại đó vẫn chưa biết chỉnh sửa là gì đây là cảnh chụp một trường tiểu học đã bị phá hủy sau khi về xem lại thì người chủ khá là bất ngờ thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo của một cậu bé đứng ngay cửa nhìn thẳng trực tiếp vào điện thoại của ông ta khi tấm ảnh này đăng lên rất là nhiều người ớn lạnh tới mức chỉ cố gắng giải thích để cho đỡ sợ thôi chứ thực chất là sợ phải đái ra và tôi video đến đây là kết thúc Cảm ơn mọi người đã xem Nhớ theo dõi kênh Ốc Quanh của mình Để xem nhiều min về game uh, Khá là giải trí mọi người nha Tạm biệt mọi người Chúc mọi người buổi tối vui vẻ À mà quên Đừng quên like share kênh của Ốc Ngố luôn nha Hai kênh đều đang hoạt động rất là bình thường Ốc tuy đi học nhưng mà vẫn dành thời gian ra để làm video cho mọi người Có lẽ là mình học xong khoảng uh, ờ, 3 năm nữa là xong rồi anh em cứ yên tâm đi nha Lúc 3 năm nữa chắc cũng lệnh được nút bạc